rồi mời mọi người nhá hôm nay anh em tôi ờ, lâu lắm rồi ba tuần rồi bốn tuần rồi chưa được gặp được an à, tạt số cái chế xin chào tất cả anh em hôm nay là chủ nhật cuối tuần thì có vợ chồng bạn tuyền cùng làm công ty với cả vợ đến ờ, làm món ờ, bún việt nam chân gà luộc để mời người đến mọi người xem video của mình không uống bia hôm nay phải ra uống bia uống đấy siêu thị của nhật là bia nó sẵn ở đây. chỉ cần được 30 ngàn Đây bảo là có tham khảo cho con cũng được Mỗi một người là được 13 Ngày mai ờ, thứ hai mình sẽ gọi điện đến xin sẽ có chính xác thông tin như vậy không Đến ngày 14 tháng 27 à, tháng 4 là đóng quyết định của AB Sẵn Đây hôm nay ờ, có hai vợ chồng Việt Nam đến chơi mua đồ ăn chân gà đến lâu lắm mình ăn được ẩm món này đấy chân gà Ủa, cắt hết cắt hết bóng à Bốn món đấy một chấm không bóng còn thiếu nữa Ồ. Anh, anh, em mới chấm ớt cũng đi xe máy bỏ Kobe với chặt đây nhìn chung chưa là ngon đó món này là làm món gì thế em bò ấy bò bỏ đâu có nhật mới chia là đỏ mới chia ngon thường đang nấu món làm bì làm bì làm bún me luôn nhỉ bột me với cả tỏi ớt với cả đường đường sao đó Ôi, ngon á đây là món cánh rán đây là đang làm màu Malaysia để đòi bắt chắc đăng ký nhanh đăng ký tiền là sắp hoàn chuẩn bị cả dạ, cân dạ, dạ. này rồi bố mẹ đang kể bố mẹ như bên nay tổ nay tắt cái này à Đây. không cay ấy gia vị trứng gà cho nóng lên công khâu này là rất chi là cầu kỳ ấy khâu gần xong rồi đấy là bắt bún phở việt nam đấy tên đúng hết rồi may là vợ chú Tuyền đến nấu món phở Việt Nam món phở bò Việt Nam cho anh em ăn không thì lấy vợ nước ngoài thì không được ăn món này đâu 4 năm rồi 4 năm này trên Tokyo thì toàn mấy em Việt Nam nó đến cũng lớn lắm hết vào đây rồi ừ, cho cả xuống xuống tin là bát phở bún bò Việt Nam đã 6 năm giờ sang Nhật mình chưa ăn món này thịt bò đỏ đã đã xong mời, mời mọi người nhá hôm nay anh em tôi ờ, lâu lắm rồi ba tuần rồi nhỉ bốn tuần rồi chưa được nhậu nhau à ta số cái chứ thấy số cái đây thấy số cái đây Dakiman Anh cho dao vào đi Cơm đấy Mỗi người bắt cũng chanh này Cái này cái rau này này Em ờ, Đây là cái rau gì thế này Gì nhỉ? Ồ rau này hiếm lắm Nhật chỉ có đâu Có nhưng mà ý là em không nọ mua được rau này thơm này Ôi em, em phải trồng một ít để trồng, nhà Trồng, trồng. Rồi anh em làm vào đấy Có mà em trồng mà sau này gọi là ừ. rau cái gì mùi ngò gai rồi gì mùi gai à, trong này hôm nay gọi ngò gai ồ xì ồ xì sao 짜장면 음 짜장면 뭐? 오 ngon đấy, mới bát phở bò 6 năm rồi chưa ăn Năm này người ta bên Năm này người ta bên À xí Anh chấm nước tương này được à? Đây nước, thêm nước Cầm một cái chân gà nữa Nước ấy Nước phở này Nước phở chấm á Không ừ. ý là anh muốn ăn thêm nước phở Trốn chiến chứ ấy Vâng Và vâng, anh quay anh đi video một tí không à, ok. Ok ok Arigato hai gồm một thịt nướng đây là lấm nướng xúc xích nướng mía mía Việt Nam ngon thơm không Mình kêu nó ba cái tên mấy cái ba cái tên nó một mình cái có gì không?